xa lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình sâu trăm năm người tương vẫn cách xa mình <laughs> Hi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trường Linh Võ đến từ bustudio.vn Hôm nay thì mới đi cắt tóc về Cho nên hả thấy mình đẹp tí Thấy mình đẹp tí cho nên quay cái clip ha hát test cái à, micro AKG B220 với lại cái Focusrite 22 Gen 3 thế hệ 3 ha thì ở đây á, thì Linh sẽ thu âm một lần trên phần mềm là từ đầu đến cuối luôn và tool là 10 đấy phần mềm của B10 nè khi mà Linh setup tất cả mọi thứ ở đây á thì các bạn có thể hát được livestream được ha ở đây thì Linh không có cấm dây livestream vào nhưng mà chắc chắn cái chất lượng livestream thì cũng giống như thế này thôi nhưng mà đi vào điện thoại á nó sẽ chuyển thành mono một tí cho nên giảm tầm khoảng 10 đến 20 phần trăm nó chuyển ờ, nhạc á, âm lượng xuống á với lại dồn vào một cục thì ở đây á các bạn đang nghe là thu âm trên phần mềm ha rồi à, một bài hát em mang cô đơn đi để linh bật vang lên đã để alo đây cái bộ này thì à, các bạn có thể thu âm cover hoặc là thu âm lồng tiếng livestream nói chung là nó vừa tầm giá trung và chất lượng cũng đạt được cái nhu cầu để các bạn có thể làm được ha ok Pocket Ride 22 AKG B220 và tôi Anh <laughs> à. trăng làng lối gieo phù hoa duyên hóa thành trò Mận hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta Trái tim rộng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo Bầu trời riêng ta dù lời ca nhắn ai đừng xa à, Nhắn ai đừng xa Nhìn từng chiếc lá úp phai màu rụng rời ngoài hiên à, à, à tâm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến xa lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình sâu trăm năm người tương vẫn cách xa mình mãi xa khơi đi về nơi con sông vô hình chốn xa sầm trùng dương muôn hướng vang lý. yeah ok nhiêu đây thôi hát xíu thôi các bạn đã nghe được cái chất lượng và cái hỗ trợ tune của nó ha để khi mà linh lên gió thì tune nó sẽ hiểu là gần đúng sau đó nó sẽ nâng cái giọng mình lên thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sống vô hình mãi xa xăm người yêu cũng cách xa mình đấy thì cái tune nó sẽ hỗ trợ như thế còn những người mà thấp hát mà kiểu như là thấp cái tune nó thấp xuống nữa thì nó sẽ không có hỗ trợ hay méo là như vậy thì mọi người hát thì à, phải quen theo cái tune này mới được ha rồi ok à, xin chào và hẹn gặp lại với những à, video sau thì hôm nay à, hát như đây thôi tại vì <laughs> nãy giờ tập bài này mệt lắm rồi ok cảm ơn các bạn đã coi à, các bạn có thể mua hàng liên hệ đến hotline 1900 Ờ, uh, 2269 ok ha à, có thể là nhắn tin Zalo 0926 46 45 49 để các bạn có thể trực tiếp gặp để mà tư vấn rồi còn những cái bộ thấp hơn và còn những cái bộ cao hơn tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người ok bye bye xin hẹn gặp lại